Hãy cú bếp đi Có cơ hội trúng thưởng một chiếc xe Super Dream mỗi ngày Chỉ cần chọn một con số gồm 3 chữ số Để kèm một nắp chai Pepsi màu xanh đến điểm nhận chiếu hoặc công ty IPC Các số trúng thưởng được công bố trên HTV7 vào mỗi tối thứ tư, thứ sáu, chủ nhật vào khoảng 10 giờ 40 Hãy uống Pepsi